Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh youtube của Viettech 88 Sau một loạt các series review với các dòng laptop hạng khủng Rồi các máy Ultrabook văn phòng cao cấp có giá bằng nửa con xe SH Rất nhiều anh em đã feedback lại cho mình là đã không còn đủ thận để tiếp tục mua những laptop đỉnh cao nữa rồi Ok, trong video ngày hôm nay thì sẽ nhẹ nhàng hơn Mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc laptop làm việc văn phòng không quá mỏng, không quá nhẹ Nhưng cấu hình thì vượt mức mong đợi của mình ở một chiếc laptop văn phòng Điểm đáng giá nhất ở chiếc máy này mà sẽ thuyết phục mình xuống hầu bao để mua máy chính là cấu hình của máy. E7490 được trang bị CPU i7 8650U với 4 nhân và 8 luồng, xung nhịp 1.9 GHz và có thể chạy turbo lên đến 4.2 GHz. Tuy nhiên, mức điện năng tiêu thụ chỉ dừng ở mức 15W. RAM của máy là 16GB, hai khe cắm RAM, mỗi thanh 8GB RAM, bát DDRAM 4 2400MHz, ổ cứng SSD 256GB của Samsung, các đồ họa on Intel UHD Graphics 620. Điều mà mình thích ở cấu hình này là sự nâng cấp. Ngoại trừ CPU đã được hàn chết trên bên thì các linh kiện khác đều dễ dàng thay thế, nhất là RAM và ổ cứng. Điều này sẽ giúp anh em có thể sử dụng máy lâu dài hơn. Biết đâu trong tương lai 16GB RAM là không đủ, cần lên thành 32GB thì sao? Khác với các máy ăn chay búp khác thì việc nâng cấp gần như là không thể. Chưa hết, ổ cứng SSD chuẩn NVMe trên máy có tốc độ đọc cực kỳ khủng khiếp. Mình có dùng phần mềm Crystal Bitmark để test thử tốc độ đọc ghi của máy thì cho kết quả hết sức bất ngờ. Máy đặt khoảng 3.400 MB trên giây tốc độ đọc và khoảng 1.200 MB trên giây tốc độ ghi. Mặc dù dòng Latitude là dòng chung, không phải là dòng cao cấp như XPS hay Precision, nhưng Dell đã rất hào phóng khi trang bị cho 7490 một chiếc ổ cứng quá là bá đạo. Tốc độ đọc ghi của nó thậm chí còn ngang ngửa luôn với dòng MacBook Pro của Apple. Nhiều bạn sẽ hỏi mình, chiếc máy này chỉ có chip U rồi lại không có các độ họa rơi, thì đâu là điểm mạnh? Câu trả lời của mình là chỉ cần cấu hình như vậy là đủ rồi vì chiếc máy này hướng tới người dùng là văn phòng một chiếc máy cấu hình đủ để xử lý nhanh tốc độ các app ứng dụng văn phòng như Chrome, Cốc Cốc để lướt web hay là Facebook, YouTube để vào các mạng xã hội. Một số thì sử dụng thêm phần mềm Microsoft Word, Excel hay là đọc loát các bản vẽ AutoCAD, Photoshop, Illustrator hay là chỉnh sửa các video nhẹ nhàng bằng Camtasia hoặc là Premiere. Chứ không phải là hướng tới những game thủ cần một CPU cực khủng hoặc là những người làm video đồ họa cần những chiếc GPU rời rất khủng. Vậy nên anh em hãy xác định đúng nhu cầu của mình, tránh mua nhầm những chiếc laptop không phù hợp với nhu cầu sử dụng, rất lãng phí mà hiệu quả sử dụng lại không cao. Thêm một điều nhỏ mà mình rất thích ở chiếc máy này là tản nhiệt của chiếc máy rất tốt. Hầu như trong cả quá trình sử dụng máy, mình không hề nghe thấy tiếng quạt gió của máy một chút nào cả. Nhiệt độ máy rất mát, luôn duy trì ở mức 30 đến 45 độ C ở phần mặt trước. Và phần nóng nhất của máy là phần nắp máy, cạnh khe tản nhiệt cũng chỉ đạt có gần 55 độ C mà thôi. Như phân tích ở trên, Latitude E7490 là chiếc laptop hướng tới làm việc nên chiếc máy sẽ được trang bị đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay. Phía cạnh phải của máy là một cổng sạc, một cổng Thunderbolt 3, một cổng HDMI, hai cổng USB 3.1 và một thẻ Smart Card. Phía cạnh trái của máy là một cổng audio 3.5, một thẻ micro SD và một khe cắm SIM 4G, một USB 3.1 nữa và một cổng mạng LAN. Phía trên màn hình là cụ camera và loa thoại, chất lượng ở mức đủ dùng như các camera trước trên điện thoại và giúp thực hiện các cuộc video call. Hết tản nhiệt của máy được đặt dấu kín ở phía sau bản lề của máy. Mình rất thích kiểu thiết kế tản nhiệt này vì nó sẽ làm cho máy được tối giản hơn. Tất cả các cái mình cần nhất về các cổng kết nối ở Latitude E7490 thì máy đều có. Nếu bị tinh giản các cổng kết nối tới mức rút gọn quá như chiếc XPS hay là dòng MacBook đời cao, chỉ có mỗi cổng USB Type-C thì thực tế là khi làm việc anh em sẽ phải mua thêm khá nhiều các cái hub kết nối và khá là bất tiện. Nhưng giá mà máy được trang bị thêm một khe nhớ SD, điều mà anh em dùng máy ảnh hay máy quay video chụp ảnh cần nhất thì chắc chắn là sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều về thiết kế đây cũng là điểm mình rất ấn tượng ở chiếc máy này vẫn là kiểu dáng vuông vức quen thuộc như bao thế hệ Latitude trước đây nhìn là chỉ muốn ngồi làm việc ngay thôi tương tự như các máy ThinkPad vậy phải nói là đậm chất thiết kế dành cho công việc nên anh em thích một thiết kế đơn giản thì E7490 chính là dành cho anh em Bàn phím và touchpad đều ở mức tốt, ở mức 8 trên 10 nếu so với bàn phím cao cấp như trên các dòng máy chạm Precision, ở mức dùng tốt cho công việc như gõ văn bản, hành trình phím lớn 20m, giúp cho khả năng gõ phím rất tốt. Bàn phím này cũng có thêm đèn LED, giúp cho việc gõ văn bản buổi tối cũng hữu ích hơn. Touchpad cũng khá nhạy, không quá to, cũng không quá nhỏ. Vẫn đủ các phím click trái, click phải, con lăn ở giữa và cả checkpoint quen thuộc. Máy được trang bị viên pin 60Wh và có thể tháo rời nâng cấp được. Với viên pin 60Wh cùng chip tiết kiệm điện nên thực tế khi sử dụng nếu không dùng kết nối mạng, độ sáng ở mức thấp nhất thì sẽ sử dụng được 18 tiếng và 36 phút. Nếu sử dụng và làm việc với chế độ bật Wi-Fi thì máy có thể sử dụng được đến 9 tiếng 21 phút. Nếu để độ sáng mắc 100% có kết nối mạng Wi-Fi thì máy chỉ trụ được 1 tiếng 31 phút. Với nhu cầu dùng bình thường hàng ngày của mình là lướt web, đọc tin tức, gõ văn bản, soạn thảo kịch bản hoặc làm video, ờ, thỉnh thoảng lướt Facebook một chút Tất nhiên là lúc làm việc thì mình có bật nhạc YouTube thì máy có thể trụ được khoảng hơn 8 tiếng một chút. Mình đi làm từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều về thì ờ, tối mình có dùng máy 1 2 tiếng và lúc đi ngủ mới là lúc mình phải cắm sạc cả đêm. Thêm một điều anh em cần chú ý là máy có thể sử dụng được cả củ sạc USB Type-C. Nếu anh em có quên củ sạc đeo theo máy thì có thể dùng USB Type-C chống cháy vẫn ok anh em nhé. Với màn hình của máy, màn hình của máy là điểm mà mình không đánh giá quá cao. Với màn hình IPS 14 inch, độ phân giải Full HD trong mật độ điểm ảnh là 157 ppi, độ chuẩn màu sắc ở mức đủ dùng, chỉ đạt khoảng 88% sRGB, 58% bao phủ màu Adobe RGB và độ sáng là 305 nit. Mình có làm một bảng thông số về độ chuẩn màu sắc của một số đối thủ trong cùng phân khúc, anh em có thể tham khảo đây nhé. Tiếp theo mình sẽ cho anh em xem thử một đoạn video 4K để anh em thấy được màn hình này hiển thị như thế nào Màu sắc chuẩn màu thì cũng chỉ mang tính chất tham khảo cho anh em cân nhắc bởi vì với các máy chạm đồ họa thì anh em mới cần những thông số chuẩn màu mà thôi. Nhân tiện đây thì anh em muốn mình so sánh máy Dell Latitude E7490 này với máy nào thì cũng comment ở dưới phần bình luận của video này nhé. Mình sẽ qua ngay cửa hàng của Vietech 88 để vượt ngay máy về làm video so sánh luôn vào ngay cho anh em. Loa của máy được trang bị ở phần dưới của chiếu nghỉ và hướng về phía người dùng nên âm thanh ở mức đủ dùng. Mình sẽ mở thử cho anh em nghe một bài hát để anh em tự cảm nhận. Nếu dùng một từ để mô tả cho chiếc laptop này, mình sẽ dùng từ đủ. Đủ đây là vì tất cả những gì mình cần ở chiếc máy này để đáp ứng cho nhu cầu công việc thì nó đều có và chạy rất tốt. Còn những thứ mình không cần thì nó cũng không có luôn. Ví dụ như các rời hay màn hình 4K khá thừa cho một chiếc máy thiên về làm việc phải không? Và cũng khiến cho chi phí của chiếc máy bị độn lên khá nhiều. Đó là tất cả những gì mình cảm nhận ở chiếc máy này. Anh em có câu hỏi hay thắc mắc gì thì hãy comment ở dưới phần bình luận của video này.